dãy núi xanh liên hoàn cao vời tháng riêng về chạy hội bấy dặm niềm khách hồng trần cửa không tiên cánh bậc đá leo sương lạnh mờ mơ tựa như ái tạc vần thơ y vàng suối yên ngàn xưa vẫn còn chung đất trời vết son thế hệ cũng chuyến đò dòng lễ xưa nay qua vầng nhật nguyệt tháng ngày soi hôn lạc việt dạng người phật tâm chim đạo thiêng liêng đế hương định tuệ dặm nẻo đường đo qua bến đục nghe hương hoa rừng khách hồng trần cửa không tiên cánh bậc đá leo sương lánh mờ mơ tựa như ái tạc vần thơ y vàng suối yên ngàn xưa vẫn chuyến đò dòng lễ xưa nay qua vầng nhật nguyệt tháng ngày soi hôn lạc việt dạng ngời phật tâm chỉ hoàng thiêng liêng đế hương định tuệ chân thiên mãi bay giữ gìn nếp đạo thiêng liêng đế hương định tuệ